như gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai bữa một bình ga thì tôi có thể sử dụng được hai tháng hơn 2 tháng vậy tính ra thì một tháng tôi chỉ sử dụng khoảng hơn một trăm rưỡi tiền ga thôi giá bình ga hiện giờ là ba trăm ba